계속해서 가니까 나는 좀 데리고 가야 니모 내가 몸에 발라야 Thôi bà ơi! Ơi! Yeah! Welcome to Mr. Ret H and Mr. Rot FT Mr. Smee on the mix. Hello mọi người, mình là Huyền FF. Hello mọi người, mình là Bobby, chụp từ chiến chưa có đối thủ. nhận mọi kèo solo Ta cứ nghĩ mình là của nhau Suối muôn đời này nhưng giờ đổi thay Chiếc với người vội mặc trao miền miền khai kê áo đồng bóng xì xa ខែគេក្លួចមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាស់ប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យដែលមិនដងបងបើស៊ីសាchầu già thích cặn cọ non, trẻ con thích chơi đầu cổ Em là cô gái có sắc son <laughs> no, no, no, no. <laughs>